Tiếp tục với mẫu vẽ cọ bạ một cánh lá dài, đơn giản, căn bản nhất. Rồi mình vẽ cánh thứ hai nhọn đi xuống. Những cái mẫu này rất là quen thuộc với các bạn. Sau đó mình sẽ ráp từng cánh lại. Rồi mình sẽ vẽ chữ U xoắn ở bên trong. một cánh lá dài nối lên trên tô là để cho nó sắc nét hơn này sau đó thì mình sẽ dùng màu xanh để mình vẽ lá các bạn có thắc mắc gì về bột này về cỏ này về những khóa học hay là học như thế nào đấy các bạn có thể comment ở phía bên dưới video này Mona sẽ trả lời nhé à, ờ, về dụng cụ hay gì đó và trong khi mà mình trong khi mà mình ờ, làm nail á các bạn vẫn có thể vẫn có thể ờ, comment phía dưới hỏi Mona trong trường mình cũng đang có những khóa mi chọn gói khi các bạn đăng ký các bạn đăng ký nail thì các bạn cũng được tặng cái khóa mi chọn gói đó luôn đấy rồi được tặng uh, cốp dụng cụ nữa nha cả nhà cốp đồ nghề đấy các bạn ở trong trường đang được tặng như thế và các bạn hãy đến trường để học một ngày miễn phí nhá học một ngày miễn phí từ sáng đến chiều à, các bạn không cần phải uh, mua đồ nghề đâu các bạn lên trường cô giáo chuẩn bị sẵn đồ nghề cho các bạn rồi các bạn phải lên đó và, và ngồi học thôi học để ờ, mình biết được thêm nhiều kỹ thuật một ngày thì các bạn học được nhiều lắm rồi học xem cô giáo dạy các bạn có được không rồi bạn có khả năng vẽ không bạn có phù hợp để làm neo hay không đấy mình còn đang phân vân thì mình cứ lên trường một ngày để mình học uh, một ngày miễn phí hoàn toàn các bạn có thể chọn uh, học có nổi có nét hoặc có bảng Vậy là mình đã xong một mẫu nữa. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.